Bây giờ thì Sơn lại có mặt ở ờ, ngôi chùa Tam Thanh và động Tam Thanh các bạn ạ Đây, phía sau lưng Sơn đây thì chính là cửa của đi vào ngôi chùa Chính là cổng, cổng đi vào ngôi chùa Tam Thanh Và trong đó là sẽ có động Tam Thanh luôn các bạn nhé Thì trong cái video này thì Sơn sẽ lại ghi tất cả những cái hình ảnh ở trong ngôi chùa cũng như là trong động Tam Thanh xem có những cái điều gì đặc biệt những cái gì nó lại nói về cái lịch sử của ờ, ở đây thì Sơn sẽ ghi lại những hình ảnh ở đây để truyền tải cho các bạn xem nhé Bây giờ thì Sơn mời các bạn à, đi vào bên trong Đây các bạn ơi, để Sơn đã di chuyển vào bên trong rồi à, Ngày hôm nay thì ngày thứ hai đầu tuần thôi cho nên là lượng khách du lịch đến nơi đây cũng à, không có đông đấy các bạn Thì bây giờ Sơn sẽ đi vào bên trong à, cổng hang động và bên trong chùa Xem là bên trong này nó có những cái à, nét đặc sắc gì Cũng như là có những cái điểm gì đẹp thì Sơn ờ, sẽ ờ, ghi lại những cái hình ảnh nơi đây để truyền tải cho các bạn xem nhé. À, ờ, phía trên này thì như Sơn quan sát thấy thì đây là vừa là chùa vừa là động luôn các bạn ạ. Bởi vì ở đây thì Sơn thấy là có một cái biển là động Tam Thanh, di tích quốc gia đã được xếp hạng các bạn. Và bên trên này thì có cả bàn thờ các thứ đây này các bạn này. Bây giờ Sơn sẽ đi vào bên uh, trong này và trước tiên thì chắc là sẽ vào đây để uh, uh, đặt lễ đó các bạn ạ sau đó là tôi sẽ đi khám phá Ồ, và trong này thì rất là mát trong này rất là mát luôn à, Sơn quan sát thấy thì nó cũng khá là rộng khá là rộng và đẹp các bạn ạ bây giờ chắc là Sơn sẽ đặt lễ ở đây trước nhá sau đó là Sơn sẽ uh, đi uh, khám phá và vào sâu bên trong kia nữa các bạn nhé Vừa rồi thì à, Sơn cũng à, đã đặt lễ ở đây rồi và xin được cái à, sức khỏe bình an để là <laughs> có sức khỏe thì Sơn đi được đến nhiều nơi hơn để ghi được nhiều những cái hình ảnh đẹp hơn để truyền tải cho mọi người xem Đấy, và ở đây thì Sơn cũng có quan sát thấy là có một kiểu như là bông sen đang hứng những giọt nước à, kiểu như là ở trên trên trên hang động này rớt xuống và nước này thì sơn nghĩ là rất là mát các bạn ạ nhưng mà thôi sơn sơn lại không uh, không thử nữa và sơn sẽ đi sang vị trí khác có thể là sơn sẽ đi ờ, lên bên trên này bởi vì bên trên này thì sơn thấy có một cái lối đi này có một lối đi thì sơn thử lên bên trên để xem sao nhé trên này thì à, ờ, ờ, Sơn quan sát thấy là có một bức tượng Phật có một bức tượng Phật à, được điêu khắc các bạn ạ đây bây giờ Sơn sẽ cho nó sáng hơn và Sơn ghi gần lại nhé vì ở đây thì Sơn thấy là có một bức tượng Phật đứng từ xa được khắc điêu khắc trực tiếp vào vách đá này luôn khá là đẹp các bạn ạ khá là đẹp và đứng ở nơi đây thì cảm giác nó rất là tĩnh tâm cảm giác nó rất là yên bình đây. bức tượng phần này được điêu khắc trực tiếp vào trong cái đá này luôn các bạn này Và bên trong hang động luôn các bạn nhé nhưng mà vị phật này là vật gì thì sơn <laughs> cũng không biết tên chân chị biết đây là một vị Phật được khắc trực tiếp đều khắc trực tiếp vào trong vách đá bây giờ thì chắc là sơn sẽ, đi ờ, sang phía bên kia nữa đi sâu ở bên trong này thì cũng còn ờ, rất là nhiều những uh, kiểu như là ban thờ ở trong uh, hang động này các bạn này rất là nhiều những ban thờ ở trong này và ở, ở phía này thì sơn đây là cung sơn trang các bạn ạ cung sơn trang này thì rất là đẹp bởi vì là sơn trang thì kiểu như là núi rừng ấy, núi đá thì cũng khá là đẹp luôn và phía trong hang động này thì ờ, cũng khá là rộng luôn khá là rộng và trong này và trong này thì rất là mát các bạn ạ và sơn sẽ đi sâu vào bên trong hơn nữa sâu bên trong hơn nữa để xem là ở bên trong này còn có những cái gì nữa các bạn nhé và bên trong hang động này nó còn sâu nữa không ở ờ, bên trong này thì em thấy là nó có rất là nhiều nước nghe cái tiếng nước chảy nhưng không biết đó là nước tự nhiên hay là nước được tạo hóa hồ âm ti đây mình thấy có tên hồ người ta đặt một cái tên đây là hồ âm ti có nghĩa là kiểu như là một cái hồ nước ấy các bạn và bên kia thì có nước chảy nữa bên kia thì có nước chảy nhưng không hiểu là đấy là nước tự nhiên hay là nước ờ, nước nước kiểu nhân tạo nữa nhưng ờ, thấy ờ, nước chảy khá là mạnh và sau sẽ di chuyển sang bên này di chuyển sang bên này sẽ là bên này còn có những gì nữa à, dưới hồ này thì à, sân thấy có cá này các bạn này dưới hồ này là có chắc là người ta có thả cá luôn ở dưới này luôn này ôi hang này rộng quá các bạn ạ ra vị trí ở hang này cũng khá là rộng luôn Khá là rộng và cũng đẹp Nói chung là về những cái hang động ở Việt Nam chúng ta thì ừ, rất là nhiều hoạt động đẹp bên trong này nó có một cái ngách nhỏ ngách nhỏ này thì không biết là bên trong nó còn sâu không và có thể đi vào bên trong được nữa không thì Sơn cứ thử và quay lên Sơn nghĩ là chắc là có đấy có thể đi vào bên trong được nữa nhưng mà trong này thì tối lắm các bạn trong này không có đèn sau này thôi giờ sẽ quay sang lối bên đi di chuyển sang lối bên này lối bên này thì à, quan sát xung quanh ở đây thì khá là rộng rãi khá là rộng và ờ, cũng vẫn có những ờ, khối nhũ đá mọi thứ khá là đẹp đây như bạn xem khá là rộng khá là đẹp luôn nói chung là tuyệt vời Đấy. về những cái hang động mà trên đất nước Việt Nam chúng ta trên các tỉnh đều có những cái hang động rất là đẹp và trong động này cực kỳ mát luôn các bạn ạ vào mùa hè thì tuyệt vời thật nếu đi mùa hè ở đây thì không phải nghĩ tuyệt vời rất là mát đây một khối kiểu như là nhũ đá nhưng không biết là tự nhiên hay là nhân tạo nữa nhưng mà thôi kệ đi bây giờ sơn sẽ di chuyển lên bên trên nữa oh, vẫn còn rất rộng các bạn nhé đây vẫn còn rất là rộng luôn chúng ta sẽ đến một à, khu nữa là vẫn là có những bàn thờ đây thì có bàn thờ của bàn thờ Thái Thượng Lão Quân này rồi là uh, có thêm một bàn thờ bên kia nữa à, và bên bên này thì lại sơn thấy nó có một cái cửa cửa hang rất là rộng kìa các bạn kìa kia bên trên kia kìa đó cái chỗ ờ, như các bạn đây bạn sát đây là có một cửa hàng khá là rộng này thì cái chỗ này ở bên trên là người ta có có rào hàng rào rồi như là không không đi lên được nữa các bạn cái này chắc là đi lên trên núi thôi trên trên núi còn ở phía trên này nữa thì lại có một cái kiểu như là một cái cửa trời này đây bây giờ mình sẽ đứng đây đây đây kiểu như là mình đang đứng ở giữa vị trí luôn kiểu như là một cửa trời các bạn nó thẳng hun hút xuống luôn này ồ oh, nó hun hút xuống luôn nhìn trông như là một cái cái cái gì đấy nó rất là là đẹp rất là đẹp rất là hút luôn đẹp lắm các bạn đến nơi đây tham quan thì cũng tuyệt rất là tuyệt vời để những cái núi đá ở trong hang động những cái nét tự nhiên đây thì vẫn còn một cái lối đi lên nữa <laughs> và cái lối đi lên này thì à, người ta có cắm một cái biển là lối đi lên khu sân khấu mình cũng chưa hiểu là đây là là sân khấu gì à, có, thấy trên này thì nó cũng có những cái kiểu như là vị trí nó rất là rộng và nó có à, một cái có nghĩa là cái vị trí rộng có thể là à, tổ chức một cái chương trình văn nghệ gì đó ở đây được các bạn ạ vì đây nó cũng khá là rộng ấy. À, bên dưới này bên dưới này thì ồ oh, nó vẫn có lối đi xuống nữa các bạn này con lối bị đi xuống ở bên dưới này đây cho các bạn xem ở bên dưới này thì vẫn có một lối đi xuống đi à, sâu vào trong nữa thì chắc là bây giờ Sơn sẽ à, di chuyển xuống à, phía dưới đó ở đây thì Sơn thấy người ta viết một cái biển là lên vách động lên vách động là đi theo cái lối này thì là lên vách động thì ở dưới này thì có vẻ là hơi tối các bạn ạ dưới này có vẻ hơi tối thì sơn sẽ sẽ đi đi vào bên trong nữa à bên này thì có một cái cửa này các bạn này bên này có một cái cửa uh, đây có một cái cửa đi ra nữa nhưng cửa này thì không biết là thông ra đâu nhưng mà cửa này thì đóng rồi cửa này là bị đóng rồi và chắc là Sơn sẽ đi vòng sang đường bên này thôi Đi vòng sang đường bên này Và sẽ vẫn vòng lên cái lối cái cổng trời đấy các bạn Lối, <laughs> lối cổng trời Cái cửa trời rất là đẹp đấy. Ờ, thì đây vẫn là một vòng vòng vòng vòng à, Nói chung là ờ, theo như Sơn quan sát thấy thì trong hang động này nó cũng không quá sâu nó không quá sâu nhưng mà nói về độ rộng thì trong hang động này cũng khá là rộng luôn khá là rộng các bạn nhé còn uh, về cái độ sâu thì nó không có quá sâu đây chắc là sẽ đi lên cái núi cổng trời bên trên này một xíu nữa này sau đó là chắc là lên đây sau đó là đi xuống thôi bởi vì là cái vị trí uh, trên này thì Sơn thấy thì hình như là nó cũng hết rồi Chỉ đến đây là à, à, Hết rồi các bạn Vừa rồi thì Sơn à, cũng đi à, quan sát hết một vòng Ở trong à, hang động Tam Thanh này rồi các bạn ạ Hang động này thì khá là rộng Nhưng nói về độ sâu thì cũng không sâu lắm Và đặc biệt trong cái hang động này thì có một cái vị trí gọi là vị trí cổng trời đấy Có một cái vị trí cổng trời thì rất là đẹp vì nó có một cái cửa kiểu như là một cái cửa nó trục chọc thẳng lên trời đấy các bạn đấy, thì cái vị trí cổng trời cũng khá là đẹp trong uh, cái hang động uh, Tam Thanh này các bạn này đấy, còn uh, một số những cái vị trí khác thì uh, Sơn thấy thì nó cũng chỉ là những cái uh, hình uh, về những cái hình đá hình đá và uh, nó vẫn là những cái khối nhũ đá khi mà được những giọt nước giọt, giọt xuống để hình thành lên những khối nhũ đá đó còn à, à, những cái khu vực ở xung quanh ở đây thì nó cũng không đi quá sâu đấy thì còn ở một chút xíu ở bên này nữa thì chắc là sơn sẽ lên nốt cái phía bên này nốt một cái phía bên này một chút xíu nữa xem là bên này nó còn cái gì nữa không à đây thì Sơn thấy là có ghi là biển là những hang rơi các bạn này Hang rơi thì chắc là cái vị trí bên này thì à, sẽ có rơi kiểu như là con rơi họ à con rơi trứng <laughs> ngự ở đây nhiều ấy ờ đúng rồi bởi vì phía bên dưới này thì sơn thấy là cũng có khá nhiều phân rơi các bạn ạ khá nhiều phân rơi đây như các bạn xem này phân rơi nó ừ, có mùi á ở đây hơi hơi hơi hơi mùi nhưng mà bây giờ thì lại không thấy có con rơi nào chắc là ban ngày thì à, rơi nó bay hết ra ngoài rồi Và buổi tối thì nó sẽ à, về đây để nó chứa ngự và ngủ ở đây đó đây đúng là khu vực hang rơi vì à, những phiến đá ở đây thì nó đen xì một phân rơi nữa các bạn này đấy đây như các bạn xem này nó đen xì mà <laughs> có một cái mùi mùi hôi rất là khó chịu còn đây là cái lối này thì chắc là sơn nghĩ là cái lối đi ra thôi chắc là cái lối đi ra các bạn được một cái là đi vào trong này thì nó mát <laughs> bởi vì hang động nó rộng với hai nữa là nó lại có thêm cái cổng trời đấy các bạn có thêm cái cổng trời cho nên là đi vào trong này nó khá là mát nó có kiểu là hút gió nó hút gió từ cái cổng trời đấy à, hút xuống à, cái hang động này cho nên là khá là mát các bạn còn à, đúng rồi đây là lối đi xuống rồi lối đi xuống rồi Ồ, cũng à bên này thì còn một cái lối đi nữa này nối lên nầu vọng thị nầu vọng thị ồ à đây đây đây các bạn này có một cái lối đi lên lên trên này nữa thôi chắc là sơn sẽ đi đi đi lên đây luôn sẽ đi lên ở bên phía bên trên này nhá đi lên trên này xem là bên trên bên lầu ông thị này là còn cái gì nữa không nhé ngày hôm nay <laughs> xuất đi vào đây thì khá là vắng vẻ vì nó là ngày đầu tuần ngày thứ hai các bạn cho nên là du khách à, cũng không có đông du khách đến đây tham quan đâu với hai nữa là bây giờ thì nó cũng là buổi trưa rồi ấy. Đây rồi ô oh. <laughs> Hay quá các bạn ơi Nó đang đi lên Đang đi lên một uh, Một một một uh, cửa Ôi đã sơn một xíu Chỉnh lại ánh sáng Đây Xong rồi ờ, uh, <laughs> Sơn đi bộ lên theo những cái bậc thang mà có biển chỉ dẫn là lên lầu vọng Thị Thì cái cửa hang đấy đây các bạn này cửa hàng để đi lên thì nó lên khu vực này nó lên khu vực trên này và khu vực bên trên này thì nó lại xiên ra xiên ra một cái ờ, ngang chừng của đồi mà đây thì lại ghi là biển là lầu thượng thanh đây xiên ra một quả đồi và được nhìn ngắm ờ, cảnh vật xung quanh bên kia thì có núi đá và bên dưới có nhà dân và bên dưới này nữa thì lại có một cái lối đi nữa các bạn này có một lối đi bộ cầu thang thì bây giờ chắc là sơn sẽ đi theo cái lối đi này và đi xuống xem đó nó dãy xiên ra đâu các bạn nhá tôi nghĩ là chắc là đây là nó sẽ đi xuống chắc là vẫn là đi xuống dưới cổng rồi các bạn ạ vì có lối đi này thì hy vọng là nó sẽ xuống dưới bên cổng kia để sơn đỡ phải đi bộ vòng xa nữa lên đây thì à, đi theo cái lối cầu thang này thì à rồi rồi rồi, bây giờ mình đã hình dung ra được rồi Đúng là nó vẫn đi xuyên ra cái lối cổng Và bên xuống bên dưới này thì có um, ngôi đền thờ Đúng rồi Ồ, oh, thế là vừa nãy là mình à, đi một vòng vòng vòng vòng trong trong cái hang động đó Hang động này thì kiểu như là trong một cái núi đá bị rỗng Và do đó mình đi một vòng tròn trong đó Và bây giờ thì sẽ xiên ra đây Đây rồi xuyên ra đây hy vọng là ở đây là sẽ có vị đường để đi xuống hy vọng là đây sẽ có đường đi xuống có đường đi xuống luôn các bạn nhé oh, ra đây cũng có bắt gặp ba du khách này xin chào các bạn nhé các bạn cũng đi chơi tham quan ở đây à, à thế đã đi vào trong hang động chưa à cũng đi ra đường này luôn à ôi thế à thế ba bạn là ở đâu đi chơi đây à cũng người lạng sơn luôn à ồ oh. đấy các bạn xem bắt <laughs> gặp ba du khách ba cô gái rất là xinh thế này bây giờ chắc là mình xin phép để ba cô gái bỏ khẩu trang một tí được không để chiêm chiêm ngưỡng vẻ đẹp của gái xứ lạng này một xíu thôi à, cho cho cho mọi người à, không thực ra thì à, đây như các bạn quan sát đây thì à, mình thấy là ba cô gái rất là xinh rồi nhìn qua qua cái thì cảm giác là ba cô gái rất xinh bây giờ thôi ờ không <laughs> chị chị chị ấy thì ờ, cũng xinh rồi nhưng mà theo như mình ờ, theo như cái suy nghĩ mình thì con gái và phụ nữ thì tất cả mọi người đều là xinh không có người xấu nhưng mà bây giờ thực sự là mình rất muốn được uh, <laughs> chiêm ngưỡng vẻ đẹp của của ba bạn và <laughs> ok À rồi thì bây giờ thì uh, xin giới thiệu với tất cả quý vị khán giả cũng là xin giới thiệu với à, ba uh, bạn nhé. Uh, à, mình tên là Sơn, hiện tại thì mình đang uh, quay về YouTube. Quay YouTube thì hiện mình kênh của mình là kênh uh, Sơn TV. Và ngày hôm nay thì Hôm mình <laughs> Cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Thì bây giờ xin xin xin phép uh, ba bạn uh, cho mọi người cho khán giả được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người con gái xứ lạng một xíu được không? Thôi thế bây giờ mình tắt máy đã nhá ok bây giờ rồi tắt máy rồi à, bỏ đi bỏ khẩu trang đi cho cho mọi người không thật không anh tắt máy rồi tắt rồi tắt rồi thật là tắt rồi tắt rồi à, anh ờ, ờ, ở bên lào cai Ủa, Lào Cai à? Ừ. Ngày lên Lào Cai nhưng mà lên à? Sapa chơi À Sapa thì à. trên đấy thì có nhiều view đẹp lắm. À. Anh lên đây có cảm nhận thế nào? À. <laughs> Bây giờ là em em đang phỏng vấn anh đúng không? ok anh rất là thích uh, có một cái uh, uh, cái cái cái cái người nào đó và kiểu như là lấy lại cái, cái hỏi về cái cảm nhận của mình thì em là người ở đây mà ừ đúng rồi thì um, cái cảm giác mà khi anh đặt chân đến đất xứ lạng này thì anh có một cái cảm giác rằng nó có rất là nhiều thứ nhất là nó có một cái điều đặc biệt đó là về cái món ăn món ăn đó là cái món lợn quay và món vịt quay Ồ, tất nhiên là lên đây thì anh phải bắt buộc đầu tiên là anh phải đi thưởng thức cái món ăn đó đã Anh lên được hai ngày rồi Ờ à, Và tiếp theo thì anh đã cũng đến ờ, một số những cái điểm mà ờ, tham quan du lịch cũng như theo như cái truyền thuyết từ ngày xưa Ví dụ như là à, ờ, nàng Tô Thị này Hay là, dạ. ờ, ừ, và thành cổ ấy Ờ, không, anh anh cứ gọi nó là thành cổ, thành... Gọi là đấy, thế rồi là Ừ, bây giờ thì anh cũng ờ, gần như là đã đi hết ở cái khu vực ờ, động Tam Thanh này rồi, chùa Tam Thanh. Là và đi hết trong thành phố này rồi. Trong thành phố này anh chưa đi hết. Có nghĩa là cái khu vực này anh trong ngày hôm nay và có thể là ngày mai nữa thì anh sẽ đi hết tất cả những cái điểm tham quan du lịch ở khu vực nơi đây vâng. trong tỉnh Lạng Sơn này và đến ờ, kết thúc cái đoạn ờ, đi quay ở trong hang động và trong chùa Tam Thanh này thì đến đây là cái đoạn ờ, anh cũng đang định kết thúc rồi thế nhưng mà một cái điều rất là may mắn và nó <laughs> cũng là tình cờ thôi thì được gặp ba em ở đây và uh, là người con gái xứ lạng này anh cảm giác là rất là thân thiết với du khách cũng như là mọi người đấy thì anh cũng muốn được chiêm ngưỡng cái hình ảnh cái Ờ. Ờ. không không không em ơi em ơi không cần đâu không không cần đâu đây là không anh anh chỉ nứt hình ảnh các em chỉ khoảng có tầm 30 giây thôi không không không à, anh chỉ ghi hình ảnh khoảng khoảng tầm 30 giây thôi anh chỉ lướt đi qua thôi chứ anh không có nghĩa là cái từ đấy thì không đây em em <laughs> đây anh bỏ anh không nhìn trực trực diện vào các em nữa đấy không thần mà mình vô tư mà em bây giờ học luật và em ở dưới Hà Nội mà thứ là quê bọn em ở đây nhưng mà bạn này đã không ở đây mà em đưa để đi chơi à và... Vâng. ok thế thì anh đã hiểu rồi có nghĩa là ba người học cùng nhau vâng à, anh xin xin phép ờ, ba bạn bạn à, bạn gái bên à, cánh phải bắc cạn à anh cũng đang dự tính tới là đi hồ ba bể đây bắc cạn đây Ồ, em à, bỏ bỏ lớp một khẩu trang một chút để cho cho phép anh được bấm máy một tí được không? đây nha các bạn nhá suốt từ đầu đến giờ thì các bạn đã được nghe câu chuyện à, giữa mình và ba bạn gái này <laughs> không không <laughs> à, ba người con gái rất là xinh à, học cùng với nhau trong một trường luật đúng không vâng. và bạn ngồi giữa này bạn à, theo như à, à nói chung là con mắt mình nhìn nhá thì bạn ấy là một người à, rất là hòa đồng và gì gì đó và hai bạn ở bên đây nữa thì cũng khá là xinh cận cảnh hơn cho mọi người một xíu nhé <laughs> à. <laughs> rồi vậy thôi các bạn nhá Ờ, thực sự là mỗi một lần mình đi quay ấy, thì uh, mình cũng có rất có cái duyên để gặp rất là nhiều những bạn con gái rất là xinh cũng như ừ, lần nào mình đi quay tất cả trong những clip của mình thì gần như là cũng gặp được ờ, những người con gái rất xinh mà có cái điều đặc biệt ở trên khi mình đi quay trên đất Hà Giang ấy Hà Giang thì ở Hà Giang thì mình đi khá nhiều À, trên đấy thì có có nhiều người con gái người Mông ấy vâng. thì nó có một cái nét sinh tự nhiên và ở ừ, ờ, cái cái người Mông ấy thì họ tự nhiên lắm. À, mỗi khi mà mình à, muốn tiếp xúc để ghi hình họ thì họ cũng rất là vô tư và tự nhiên. À... <laughs> nhưng mà nói gì thì nói như bây giờ thì mình đang ghi hình ảnh của ba bạn gái đây thì à, à, <laughs> à, người Bắc Cạn thì mình, mình thấy người Bắc Cạn là có vẻ hơi ít nói một xíu Dạ. như mà hai hai người lạng sơn này thì rất là xinh đấy gái xứ lạng các bạn nhá còn uh, bây giờ thì chắc là mình cảm ơn ba bạn rất là nhiều vì uh, trong cái quá trình từ nãy đến giờ chúng ta đã được uh, tương tác qua lại rồi tương tác qua lại đúng không à. ok sau một hồi uh, sơn đi vòng tròn vòng tròn uh, theo uh, cái lối lên đây này các bạn này đây cái lối lên lúc uh, sơn đi lên đây thì chính là cái lối này cái lối đi lên uh, hang động đây và vào trong các thứ thì một vòng thì sơn lại đi ra cái lối bên này sau đó là đi ra bằng cái lối bên này và chắc là sơn sẽ kết thúc video ở đây thôi các bạn nhé để à, sơn à, đến một cái địa điểm nữa à, một cái địa điểm khác nhưng nó vẫn thuộc khu vực đất lạng sơn này bây giờ thì sơn xin phép được kết thúc video đây xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ạ